Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 2021, tức ngày 8 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Mùi, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Mùi hôm nay là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, Chịu ảnh hưởng của cục diện tí ngọ tương xung, các mối quan hệ xã giao của người tuổi tí chẳng mấy tốt đẹp. Một vài hiểu lầm này sinh khiến đôi bên khó tìm được tiếng nói chung. Chính ấn xuất hiện kịp thời, với tài trí của mình, con giáp thông minh này sớm khẳng định được năng lực của bản thân. Tuy nhiên, bản thân lại chẳng phải là người tham danh lợi vậy, nên vận trình sự nghiệp của bạn vẫn chỉ luôn giữ ở mức ổn định chứ chưa có sự đột phá lớn nào. Thủy hỏa bất dung,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 trong công việc, bản mệnh không ngừng nỗ lực cống hiến nhưng lại chẳng được hưởng thành quả cuối cùng, kẻ tiểu nhân vì ganh ghét đố kỵ mà ngấm ngầm hãm hại bạn. Tuy công việc không thuận ý nhưng may mắn có các thần chính tài ở bên, bạn vẫn nhận được những khoản thu nhập tương xứng. Bạn còn lên kế hoạch quản lý tài chính rất chi tiết và sát sao, tránh để thất thoát tiền bạc vào những việc không cần thiết. Trong thời buổi khó khăn này, việc chi tiêu tiết kiệm sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Ngũ hành hỏa thổ tương sinh mang đến bầu không khí hòa hợp vui vẻ trong ngôi nhà của bạn. Cha mẹ thấu hiểu, con cái thảo hiền, trên dưới hòa thuận, tình cảm gia đình khăng khít gắn bó khiến ai nấy cũng phải ganh tị. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi dần trong ngày chủ nhật này gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc khi được cục diện bán hợp trợ mệnh. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn có thể mang đến cho bạn cơ hội hợp tác với những đối tác đầy tiềm năng. Tỷ kiến giáng mệnh cảnh báo bản mệnh cần phải tránh xa những chuyện thị phi tranh chấp hay chia bè kết phái trốn công sở. Chính bạn cũng chẳng biết được được đằng sau những chuyện này là gì và hậu quả của chúng ra sao đâu. Mộc sinh hỏa, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình trong ngày hôm nay. Vì vậy đừng bỏ qua hay từ chối những buổi gặp gỡ, hẹn hò, những mối làm quen được mọi người giới thiệu nhé. Biết đâu một trong số họ chính là người ấy mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Mão ngọ tương phá, người tuổi mão sẽ gặp không ít phiền phức trong ngày hôm nay. Gia đình lục đục, anh chị em mâu thuẫn, có thể vì tranh chấp tài sản mà gây tổn hại cho nhau. Kiếp tài chiếu mệnh, bản mệnh cần hành xử hết sức cẩn trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân để rồi tiền mất tật mang mất tiền mất cả chức vị quyền lợi. Lòng tin đặt nhầm chỗ cộng thêm sự liều lĩnh của bạn có thể gây ra hậu quả khôn lường. Mối quan hệ gắn bó giữa bạn và người ấy khiến cho mọi người phải thầm ganh tị trong ngày ngũ hành mộc hỏa tương sinh như hôm nay. Cả hai dành khoảng thời gian ngắn ngủi để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, tình cảm nhờ thế mà nồng nàn thắm thiết hơn bao giờ hết. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn, thiên tài độ mệnh, người tuổi thìn sẽ đón không ít tin vui liên quan đến tiền bạc trong ngày chủ nhật này. Bạn có thể nhận được các khoản lương thưởng từ nghề tay trái, cơ hội phát tài nhanh cũng có đến khi khả năng trúng thưởng trúng số là rất cao. Hỏa thổ tương sinh, sức khỏe của bản mệnh đang có những biến chuyển hết sức khả quan. Đây là kết quả của việc tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống nghỉ ngơi và tập luyện một cách khoa học và điều độ. Hôm nay, nếu muốn mọi việc thuận lợi hơn bạn có thể chọn giờ tốt và hướng tốt để xuất hành.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 Thực thần ghé thăm, con giáp này chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay. Nhất là với những người làm nghề tự do, người làm kinh doanh sẽ thấy rõ cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Nếu bỏ qua chúng, chắc chắn bạn sẽ thấy hối tiếc lắm đó. Hỏa khí vượng, bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Thời tiết thay đổi thất thường khiến các bệnh đau nhức xương cốt dễ tái phát, tinh thần uể oải, thể trạng kém sắc. Bạn cần lên kế hoạch nghỉ ngơi thư giãn để cơ thể nhanh chóng hồi phục. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Cục diện Ngọ Ngọ tự hình ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Những vướng mắc trong cuộc sống khiến bạn trở nên buồn bực phiền muộn khó lý giải. Tuy nhiên, với lòng tự tôn, bạn chẳng muốn chia sẻ những khó khăn của mình cho ai khác, cứ thế một mình gặm nhấm nỗi ưu tư,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 Chính tài xuất hiện, tài vận ổn định, con giáp này chẳng phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc trong ngày chủ nhật này. Khoản thu nhập từ công việc chính đủ lớn để bạn trang trải cuộc sống và thực hiện các dự định đã ấp ủ từ lâu. Đào hoa trợ mệnh, vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rạng rỡ khoe sắc trong ngày hỏa thổ tương sinh này. Cả hai biết cách lắng nghe và chia sẻ, từng bước thêm thấu hiểu về nhau hơn, tình cảm vì thế mà càng thêm thắm thiết. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Thiên quan án ngữ, con giáp tuổi thân cần đề phòng kẻ xấu bụng tung chiêu hạ bệ uy tín của bạn trong ngày này. Kẻ tiểu nhân trong tối, bạn ngoài sáng, cách tốt nhất để tránh hiểm họa này là không ngừng hoàn thiện bản thân, tránh để lộ sơ hở hay yếu điểm ở bất kỳ khía cạnh nào. Dù trong bất cứ trường hợp này, bản mệnh cũng cần giữ được sự bình tĩnh, luôn tỉnh táo và cẩn trọng trong từng hành động, từng đường đi nước bước của mình khi bị kích động, bạn sẽ dễ mắc phải sai sót. Đó chính là cơ hội để kẻ xấu kia ra tay hãm hại bạn. Dù trong bất cứ trường hợp này, bản mệnh cũng cần giữ được sự bình tĩnh, luôn tỉnh táo và cẩn trọng trong từng hành động, từng đường đi nước bước của mình. Khi bị kích động, bạn sẽ dễ mắc phải sai sót, đó chính là cơ hội để kẻ xấu kia ra tay hãm hại bạn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. 10. Tử vi tuổi dậu chính quan trợ mệnh, người tuổi dậu trong ngày chủ nhật này làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Dù có gặp bất cứ trở ngại gì, con giáp này cũng sẽ nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết hợp tình hợp lý. Quả đúng là con giáp có năng lực, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngũ hành hỏa kim xung khắc, người độc thân vẫn chưa tìm thấy một nửa ứng ý cho mình. Bạn vẫn giữ khư khư hình bóng trong quá khứ, để rồi chẳng thể nào thoát ra và sống cho riêng mình được xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh có thể triển khai khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa chủ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương. Tuy nhiên, lịch ngày tốt cũng khuyên bạn chớ nên tổ chức cưới hỏi, chôn cất, đóng giường lót giường trong ngày này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất. Xem tử vi chủ nhật, người tuổi tuất được bán hợp chiếu cố, vận trình công danh sự nghiệp thuận đà thăng tiến. Người theo đuổi nghiệp học hành, khoa cử cũng nhận được những kết quả tốt trong những ngày vừa qua. Thiên tài ghé thăm, tiền bạc dùng dình chi tiêu, bạn chẳng còn phải lo nghĩ nhiều nữa. Những khoản tiền này xuất phát từ sự nỗ lực của chính bạn trong suốt thời gian qua. Nhớ kỹ việc lên kế hoạch chi tiêu cụ thể và rõ ràng, tránh để rơi vào tình trạng tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau hỏa sinh thổ, sức khỏe của bạn được cải thiện đáng kể trong thời gian này. Những bữa ăn ngon, những giấc ngủ đủ giúp cơ thể bạn được hồi phục sau những giờ phút làm việc bận rộn và mệt mỏi. Hãy tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt khoa học rất tốt cho sức khỏe này nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi. Con giáp tuổi hợi có thể thỏa sức sáng tạo khi có thiên ấn ở bên giúp sức,